Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển qua chi tiết chính của bức tranh này, đó chính là bụi gai cháy. Bụi gai này rất đặc biệt, dù cháy nhưng không tàn đó các bạn. Bé Lai và anh Bình An sẽ dùng màu vàng cho giống màu ngọn lửa để tô cho phần bụi gai đang cháy này. Riêng phần trung tâm, mình sẽ dùng màu cam để tô thêm lên. Các bạn cứ tô thật chậm rãi ở các mép nhỏ để tránh bị lem màu ra ngoài nhé. Xong rồi, các bạn thấy ngọn lửa của mình có rực rỡ không nè?